Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Thưởng sẽ làm gì cho cánh miền Nam khi đang dính vào ông Tổng Trọng Có người thì nhận xét rằng lối làm chính trị của ông Võ Văn Thưởng là lối làm chính trị theo kiểu cây tre Bởi ông Thưởng không ngả hẳn về phe nào mà ông uyển chuyển lúc phe này lúc phe khác Vào ngày 15 tháng 4 năm 2014 khi đó thì bất ngờ Trung ương đã chuyển ông Võ Văn Thưởng lúc đó đang là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi về thành phố Hồ Chí Minh nắm chức Phó Bí thư Thường trực, thay cho Nguyễn Văn Đùa. Đây là cách sắp xếp nhân sự chuẩn bị thay thế ông Lê Thanh Hải. Ông Võ Văn Thưởng là người Bến Tre, tuy nhiên ông Thưởng trưởng thành ở thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh nên ông Lê Thanh Hải không xa lạ gì với ông Võ Văn Thưởng cả. Đây là hình ảnh vào năm 2016 ông Lê Thanh Hải khóc khi tiện ông Võ Văn Thưởng ra Hà Nội. Đến năm 2016 lẽ ra ông Thưởng thay thế ông Lê Thanh Hải nhưng Hà Nội có biến động Tình hình là trước khi đại hội 12 diễn ra, phe bà Dũng và phe ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuận sắp xếp cho ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị và vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp quản chức bí thư thành ủy của ông Lê Thành Hải. Phút cuối, thay vì làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Võ Văn Thưởng lại được điều ra trung ương nắm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Đầu tháng 2 năm 2016, trong buổi gặp mặt chia tay ông Võ Văn Thưởng, ông Lê Thanh Hải đã mếu máu khóc và nói với rằng Em là người con ưu tú, tiêu biểu của đảng bộ và nhân dân thành phố. Thành phố rất tự hào về em. Dù em đi đâu, trên cương vị nào cũng sẽ luôn mang theo tình yêu thương, quý mến của đồng bào thành phố và của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Không biết ông Lê Thanh Hải khi đó khóc cho Võ Văn Thưởng hay khóc cho thân phận của cánh miền Nam khi mà vị trí đứng đầu thành phố lớn nhất miền Nam sẽ do một người miền Bắc đó là ông Đinh Đà Thăng nắm giữ. Thực tế, thế lực miền Nam đã thất thế trước đại hội 12 và đến đại hội sau thì lại càng thất thế hơn nữa. Cả miền Nam không hề có một ai trong tứ trụ và cả miền Nam số ủy viên Bộ Chính trị chỉ bằng số ủy viên Bộ Chính trị của một tỉnh Nghệ An. Thật phũ phàng cho cánh miền Nam. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, người miền Nam có chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy năm 2016, ông Võ Văn Thưởng bất ngờ hỏng ăn chiếc ghế bí thư thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông Thưởng đã thành công khi ra ban bí thư làm thuộc hạ cho Nguyễn Phú Trọng. Thực tế cho thấy ông Võ Văn Thưởng làm ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khá hài lòng với các công việc được giao. Đến đại hội 13 đầu năm 2021, ông Thưởng đã leo lên chiếc ghế thường trực ban bí thư, là một vị trí được xếp thứ 5 trong cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, mặc dù cánh miền Nam đã thất bại thảm hại, nhưng riêng ông Võ Văn Thưởng lại thành công. Còn thành công hơn khi hiện nay, nhiều hoạt động đòi hỏi sự có mặt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì ông Trọng lại giao cho Võ Văn Thưởng đại diện cho mình. Vào ngày 12 tháng 12, ông Võ Văn Thưởng thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc cùng với ông Nguyễn Văn Nên, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã gửi cậu con trai út là Nguyễn Minh Chiết đi để tháp tùng. Điều đó cho thấy thế lực của ông Võ Văn Thưởng không hề nhỏ. Sự có mặt của Nguyễn Minh Chiết chủ yếu là để kết giao chứ không có vai trò gì trong chuyến đi này cả. Và xem ra ngay cả Nguyễn Tân Dũng cũng đang kỳ vọng một sự trỗi dậy của cánh miền Nam dựa vào Võ Văn Thưởng. Đây là hình ảnh sự kết nối giữa ông Võ Văn Thưởng và sếp của ông khá tốt. Theo như Thời báo chấm được biết, hiện nay người ta đánh giá ông Võ Văn Thưởng là con người thiếu mạnh mẽ, Tuy nhiên số khác thì cho rằng ông khôn khéo. Việc ông Nguyễn Tân Dũng đã gửi gắm Nguyễn Minh Chiết trong chuyến tiến Nam thì phần nào cho thấy giới cựu lãnh đạo của Đảng Việt Nam gốc miền Nam vẫn đang đánh giá ông Võ Văn Thưởng tương đối cao. Không biết tương lai ông Võ Văn Thưởng sẽ tiến đến đâu, dù tiến đến đâu thì ông Thưởng cũng mắc kẹt. Ông đang phải vâng lệnh ông Tổng Bí Thư, nếu phải kéo cánh miền Nam lên thì e là rất khó. Một số ý kiến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 là sự hồi sinh ngoạn mục cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người khá gần gũi với ông Nguyễn Tấn Dũng và cũng là người toàn tính cho sự nghiệp chính trị của ông và gia đình ông. Nhiều Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm. Đi theo những bước đi của Nguyễn Tấn Dũng là điều cần thiết nhưng chưa đủ. Vậy điều chưa đủ của Nguyễn Xuân Phúc là gì? Câu hỏi được đặt ra. Có thể nói đó là gia đình của ông Phúc không có nền tảng vững vàng như gia đình của nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu chẳng tiến được bước nào trong đại hội đoàn toàn quốc vừa diễn ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc có vợ và có con, trong đó ông Phúc cũng có cả cậu con trai và con gái. Trước tiên đi so sánh phu nhân của ông Phúc và phu nhân của ông Dũng thì sẽ thấy khác nhau rất nhiều. Phu nhân của ông Nguyễn Tân Dũng là người không tranh thủ danh tiếng của chồng để làm ăn, trong khi đó phu nhân của Nguyễn Xuân Phúc thì lại ngược lại. Việc quan bà dính líu đến Việt Á làm cho sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch nước gặp khá nhiều sóng gió trước hội nghị Trung ương 10. May mà ông Phúc còn giữ được chiếc ghế chủ tịch của mình. Về con gái thì cả con gái ông Dũng và con gái ông Phúc đều dựa vào danh tiếng của cha mình để làm ăn những thương vụ lớn. Tuy nhiên, mức độ khéo léo thì Nguyễn Thu Thị Thu Trang không bằng Nguyễn Thành Phượng con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Phượng lại làm ăn lớn hơn Nguyễn Thị Thu Trang. Bà Nguyễn Thanh Phượng được đánh giá là một phụ nữ rất ảnh hưởng trên thị trường tài chính ở Việt Nam, mặc dù bà Phượng không còn ồn ào như trước đây. Đây là hình ảnh phu nhân của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lại có thể làm cho chiếc ghế chủ tịch của ông trao đảo. Về con rể thì ông Nguyễn Bảo Hoàng, chồng của Nguyễn Thanh Phượng là một kiểu tại Mỹ Ông này có đường lối kinh doanh khá độc lập, gần như không có bằng chứng nào cho thấy ông lợi dụng vị thế của cha vợ khi làm ăn tại Việt Nam. Dân am hiểu đánh giá cao về năng lực của ông này. Trong khi đó, Vũ Trí Hùng, chồng của Nguyễn Thị Thu Trang thì lại có rất nhiều tai tiếng vì lợi dụng danh tiếng, địa vị của cha vợ để tiến thân. Về con trai, ông Nguyễn Tân Dũng đã cho cả hai người con đi du học để trở về xây dựng sự nghiệp chính trị cá nhân. Nguyễn Thanh Nghị thì được du học tại Mỹ và Nguyễn Minh Chiết thì du học tại Anh. Theo đánh giá của giới am hiểu thì Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết có năng lực học tập tương đối tốt và cả Nguyễn Thanh Phượng cũng như vậy. Nguyễn Thanh Nghị được đánh giá là bộ trưởng có thực học, trong khi đó Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc, không được đánh giá cao dù cho Hiếu cũng đi du học ở Mỹ. Không biết lý do gì mà Nguyễn Xuân Hiếu về nước khá muộn và được ông Nguyễn Xuân Phúc gửi vào tỉnh đoàn Bắc Giang. Với việc người cha vẫn còn đương chức chủ tịch nước, nhiều người nghĩ rằng Nguyễn Xuân Hiếu sẽ rơi được vào vị trí của ban bí thư Trung ương đoàn lần thứ 12 này. Tuy nhiên, kết quả là Nguyễn Xuân Hiếu vẫn dẫm chân tại chỗ ở chức phó bí thư tỉnh đoàn và bị loại ra khỏi danh sách 144 ủy viên Trung ương đoàn. Có thể nói đây chính là một thất bại đối với con trai của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Nền tảng gia đình của Nguyễn Xuân Phúc cũng không được vững, đó là một thực tế. Chính nền tảng như thế đã làm cho chiếc ghế Chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc trao đảo, hơn là khả năng ông có thể che chở cho các thành viên trong gia đình. Ngay cả khi người cha đang là đương kim chủ tịch nước mà con trai vẫn không tiến thân được là một dấu hiệu cho thấy sự nghiệp chính trị của gia đình ông chủ tịch nước đang trên đà suy tàn. Sau 3 năm nữa, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không còn nắm giữ quyền lực thì Nguyễn Xuân Hiếu sẽ tiến thân như thế nào đây? Mà môi trường cạnh tranh ở trung đoàn thì đầy khốc liệt. Làm sao để Hiếu có thể thăng tiến? Rất khó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình, truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Nguyên nhân sâu xa khiến nhà chủ tịch Phúc bị suy tàn.